Hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh uh, Tiếng Soi Kèo Anh em hãy ấn like ở video này cũng như là ấn nút đăng ký theo dõi kênh Để nhận được thông báo khi mà có video mới nhất từ kênh uh, Tiếng Soi Kèo Ok, trong video này Tiến sẽ nhận định uh, phân tích cho anh em trận đấu sớm tại vòng 25 ngoại hạng Anh ở giữa Man City và Newcastle Thì cái trận đấu này được diễn vào lúc 19 giờ 30 tối hôm nay à, và anh em cũng đừng quên là sau khi cái trận đấu này mà kết thúc ấy thì cũng có rất nhiều uh, ông lớn ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu uh, ra sân trong đêm nay à, ờ, riêng tại ngoại hạng Anh thì vào lúc à, ờ, 22 giờ này sẽ có đến 6 trận đấu được diễn ra đấy cũng như là pháo thủ à, Arsenal này rồi Chelsea hay là Tottenham thì đều ra sân ở đêm nay à, và tại La Liga Bundesliga hay là Serie A League One đấy cũng có rất nhiều trận đấu hấp dẫn được diễn ra và tất cả các cái mã kèo này à, tuy tiến không có được cái thời gian để lên video phân tích từng cái trận mà mà mà, mà để cho anh em tham khảo ấy tuy nhiên thì tiến sẽ ờ, đẩy hết tất cả các cái mã kèo này lên trên nhóm cho anh em ờ, tham khảo trên nhóm và sẽ đầu tư kiếm lợi nhuận ờ, một cách mà hiệu quả nhất đấy ok thì những anh em nào mà đang chơi báo ngoài qua thầu qua cò và chưa tìm được một cái trang chơi uy tín nhất hoặc là muốn vào nhóm cùng đầu tư với tiến từ cái bộ môn bóng đá này cũng như là vừa chơi vừa kiếm lợi nhuận từ cái đam mê của anh em thì anh em cứ liên hệ cho tiến qua số zalo hoặc là telegram đấy tiến có để cái trên màn hình này cái số telegram và cái số zalo đấy ok thì anh em liên hệ tiến sẽ hỗ trợ cho anh em hết mình và đặc biệt là tất cả hoàn toàn là miễn phí luôn nha anh em đấy anh em nhớ tất cả hoàn toàn là miễn phí nên anh em ờ, đừng có ngại nếu cần hỗ trợ vấn đề gì về bóng đá này thì cứ mạnh dạng liên hệ ngay cho tiến đấy và quay lại với cái video ờ, <clears throat> phân tích cũng như là nhận định ờ, về cái trận đấu giữa Man City và Newcastle thì trước tiên Tiến sẽ nói về đội khách Newcastle thì Newcastle đã từng được xem là cái hiện tượng của giải đấu này và có thời điểm thậm chí là Newcastle từng đứng ở vị trí thứ hai tại ngoại hạng Anh à, và bỏ xa các đội bóng lớn như là Liverpool này, MU, Tottenham rồi Chelsea. Đấy, nhưng hiện tại anh em có thể thấy này, thì Newcastle gần như là không giữ vững được cái à, phong độ trong thời gian vừa qua rồi. Và quan trọng hơn là chích chè Newcastle à, không có được cái chiều sâu của đội hình nữa nha anh em. Nếu như mà các cầu thủ đá chính của cái đội bóng này này như là Onmiron này hay là Isaac rồi à, Maximin nếu mà cái cầu thủ này mà dính chấn thương ấy thì gần như là không có ai có thể thay thế được uh, cái cầu thủ đá chính của Newcastle đấy và tiến cũng nghĩ đây uh, cũng chính là cái vấn đề mà đã khiến cho Newcastle gần như là bị ngập lặn ở cái khoảng thời gian gần đây ấy và riêng tại ngoại hạng Anh thôi thì uh, Newcastle uh, riêng tại ngoại hạng Anh thì Newcastle cũng chỉ có được uh, hai trận hòa cùng tỷ số 1-1 này trước cái đối thủ được đánh giá là yếu hơn như là West Ham rồi uh, Bournemouth đấy và sau đó thì Newcastle lại phải uh, nhận thất bại trước Liverpool với tỷ số là 0-2 này và gần đây nhất thì ờ, Newcastle lại tiếp tục bị uh, ờ, MU loại khỏi cúp Liên đoàn Anh uh, với tỷ số 0-2 trên sân khách đấy thì những cái kết quả này này cũng đã đẩy cho Newcastle xuống ở vị trí thứ năm tại uh, ngoại hạng Anh với uh, 41 điểm có được đấy và hiện tại ở vị trí thứ sáu là Liverpool cũng đã có được đến 59 điểm rồi 39 điểm rồi xin lỗi anh em nha đấy và với cái việc mà phải đụng độ với Man City vào tối nay ấy nếu mà thằng Newcastle này không có được cái, cái kết quả mà tốt nhất thì cái nguy cơ cao Newcastle sẽ bị à, đẩy khỏi top 5 luôn nha anh em còn về Man City ấy thì cái uh, dạo gần đây này đội chủ nhà đã thi đấu uh, rất tốt cộng thêm cái việc là đội đầu bảng uh, Arsenal ấy đã thi đấu uh, không được ổn định uh, và liên tục phải mất điểm ở các trận đấu gần đây thì cái điều này này cũng đã giúp cho Man City bám đuổi ờ, thành công với 55 điểm và hiện tại ấy thì ờ, cái khoảng cách giữa Man City và phố thủ ấy, chỉ còn 5 điểm cách biệt mà thôi nhìn chung ấy thì Man City hoàn toàn có thể cạnh tranh cái ngôi vô địch tại ngoại hạng Anh mùa giải năm nay nha anh em à, và gần đây nhất ấy thì Man City cũng đã hạ Biton với tỷ số 3-0 tại cúp FA thì ở cái trận đấu này Man City gần như là đã xây tua đội hình này và các cầu thủ hoàn toàn đủ 100% thể lực để tiếp đón Newcastle ờ, ở vòng đấu có thể nói là rất quan trọng vào tối nay nha anh em và sau khi mà cái trận đấu ờ, giữa Man City và Newcastle kết thúc thì ờ, Man City cũng có đến 8 ngày để nghỉ ngơi khi mà phải bước vào cái trận đấu tiếp theo đối đầu với Crystal Palace đấy nói chung về cái mọi mặt ấy thì gần như là mỗi cái lợi thế đang đứng về phía Man City à, và theo tiếng thì chắc chắn Pep Guardiola sẽ chơi tấn công toàn diện ở cuộc đối đầu này để ờ, có thể giành được cái lợi thế sớm nhất và tiếp tục ờ, bấm đuổi Arsenal trên bảng xếp hạng Ok và trước khi đến với cái tỷ lệ kèo thì ờ, Tiến sẽ cho anh em xem sơ qua về đội hình ra sân của hai đội này thì Man City sẽ ra sân với sơ đồ là 3241 thì tuy đây chỉ là cái uh, sơ đồ dự kiến thôi nhưng uh, anh em có thể thấy nếu mà Man City áp dụng cái sơ đồ này vào tối nay thì chắc chắn với cái việc mà kiểm soát thế trận này cũng như là sẽ nắm hoàn toàn trong tầm tay uh, của Man City luôn nha anh em đấy và với các cầu thủ chủ chốt như là Kevin De Bruyne này rồi Gundogan à, này rồi với cặp cánh là Mares và Zidane thì cái bộ đôi này gần như là càng chơi càng hay anh em thì chắc chắn là sẽ rất khó khăn cho thầy trò của à, Eddie Howe luôn à, chưa nói đến việc là Erling Haaland là cái tiền đạo cấm cao nhất của Man City vào tối nay nữa đấy còn về cái đội khách Newcastle thì uh, sẽ ra sân với sơ đồ là 433 và đồng quân của huấn luyện viên uh, Eddie Howe sẽ chỉ vắng mặt mỗi uh, Emil khách do dính chấn thương này còn lại là không có cái sự vắng mặt đáng tiếc nào xảy ra hết đấy và cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra ở trận đấu này thì anh em có thể thấy này có đến 4 cái mã kèo chấp mà nhà cái đã đưa ra dành cho Man City từ chấp một hòa cho đến chấp uh, 1.5 đấy còn về cái mã tài xỉu cả trận thì cũng có từ mức uh, 2.5 này cho đến ờ, mức 3.25 cả chặn nói chung là rất nhiều mã kèo để anh em lựa chọn đúng không đấy và nhìn về cái bảng tỷ lệ uh, ăn của tỷ số thì anh em có thể thấy này uh, cái chiến thắng mà nhà cái đánh giá dành cho Man City ấy, với cách biệt từ hai bàn thì rất là cao nha anh em thì lần lượt với tỷ lệ này như 1-0 thì anh em ăn được 7.2 nhưng Man City đã thắng 2-0 thì anh em có thể ăn được 6.5 đấy và anh em đừng quên là trong cái uh, lịch sử đối đầu của hai đội thì Man City cũng đã từng giành chiến thắng ờ, rất là đậm trước Newcastle như là chiến thắng 5-0 này à, rồi à, sau đó là chiến thắng 4-0 này đấy nhưng mà gần đây nhất thì à, Man City và Newcastle thì lại đối đầu với nhau với trận hòa kết thúc với trận hòa là ba đều trên sân nhà của Newcastle ở uh, ờ, chặt đi mùa giải Ngoại hạng năm nay À, nhưng đây là cái chặn lượt về và cái thế chặn của ờ, cũng như là cái tình hình bảng xếp hạng của hai đội đã có nhiều biến chuyển rồi đấy cho nên mình sẽ uh, đẩy lên cho anh em ba mã kèo để cho anh em tham khảo đấy thì đầu tiên là cái mã kèo Man, Man City chấp một hoa cùng với mã ờ, tài gốc 9.5 cả chặn nha anh em và anh em nhớ là dằn thêm cái mã tỷ số uh, 21 cả chặn này đấy thì anh em thấy này với cái mã kèo mà tỷ số 21 ấy thì anh em mà đặt vào cái uh, mã tỷ số này thì anh em sẽ thắng được là với tỷ lệ là 1.7.7 ờ, đấy thì đây chỉ là dằn lại cái tỷ số để cho tránh cái trường hợp mà Man City thắng 2-1 rồi uh, hòa kèo chấp với anh em thôi đấy ok nếu mà anh em không biết cái cách chia vốn này uh, để vào các mã kèo mà mà mình đã đưa ấy, thì hoặc mà muốn vào nhóm uh, cùng kiếm cơm gạo trực tiếp uh, cũng như là đầu tư kiếm lãi với anh em mình thì cứ liên hệ ngay qua số Zalo hoặc là Telegram à, mình có để trên màn hình ở, video này này đấy thì mình cũng sẽ ờ, kết thúc video tại đây anh em nhớ ấn like cũng như ấn nút ờ, đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ cái kênh ờ, tiếng bóng đá ok mình cũng xin chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư nha